đó để bay vào đây để mà nhận chiếc xe E180 này cho nên là ngày hôm nay là Duy cũng đã chuẩn bị mọi thứ coi như là à, tươm tất hơn một chút xíu so với ngày thường ha Ok thì một lát nữa anh Hà đến thì Duy sẽ mời các bạn gặp anh Hà cũng như là giao chiếc xe E180 cho anh Hà luôn nha các bạn Ok à, anh Hà à, chào Duy Dạ đây là anh Hà các bạn Thì à, em xin à, đại diện à, công ty sẽ gửi tặng anh Hà anh Hà một cái bó hoa ha Thì à, trước tiên thì em xin à, cảm ơn anh Bởi vì là đã chọn cái chiếc xe E180 này làm cái người bạn đồng hành trong thời gian sắp tới Cũng như là em xin chúc cho anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui Cũng như là an toàn trong suốt quá trình sử dụng chiếc xe Đấy. E180 này Rồi, Mình rất cảm ơn Duy nha dạ. à, Nói chung là à, mình à, cũng à, may mắn là vào đây À, rất là có duyên anh em có duyên từ quy nhơn vào đây gặp duy và sẽ tư vấn và và mình thấy cái dòng à, e 180 là mình đã quyết định mình chọn nhưng lúc đầu là anh chưa có ý định anh dùng dòng C nhưng mà anh thấy ừ. e 180 đẹp quá là anh chốt luôn <laughs> thật ra là ừ. À, anh Hà là ban đầu anh đã chọn cái chiếc xe C 300 AMG e đúng không anh đúng rồi sau đó là anh mới là suy nghĩ qua là C 200 Exclusive bởi vì là những cái thiết kế của nó nhìn rất là sang trọng nhưng mà cuối cùng khi mà vào đây vào bên em thì sẽ <laughs> chọn cái chiếc xe E180 này thì không biết là lý do tại sao mà anh Hà chuyển từ cái mẫu xe C-Class mà sang cái mẫu xe E180 này À, thì à, nói chung là anh thấy là cái dòng à, dòng E thì E180 e ấy thì anh thấy nó nó sang trọng hơn à, về yeah. Dạ. cái vẻ ngoài thiết kế sang trọng hơn còn à, à nó rộng rãi hơn so với người dùng ngồi bên trong thì ngồi rất là thoải mái mọi thứ thành ra là là anh thấy là à, mình phù hợp với dòng xe này nên thành nhà anh đã quyết định anh chọn cái dòng E180 này <laughs> thay vì dòng C <laughs> dạ. <laughs> thì cũng rất là may mắn bởi vì ừ. là ừ, cuối tháng vừa rồi thì Di cũng đã hoàn thành các thủ tục đăng ký xe cũng như là đóng thế chức bạ cho anh Hà xong về cái xe này ừ. đó thì uh, À, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bên Duy vẫn áp dụng cái chương trình hỗ trợ 5% cho chiếc xe E180 này. Đó, những anh chị và các bạn nào mà à, chưa có mua kịp trong cái tháng rồi thì bây giờ vẫn còn cái chương trình tốt các bạn nha. <laughs> okay. Rồi, tôi cảm ơn Duy dạ, nha. Rồi, rồi. Dạ, bây giờ thì à, em sẽ à, mời anh Hà ha qua đây à, coi như là sẽ khui cái chiếc xe này ra à. ha. Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. <laughs> Ok, bây giờ em anh Hà đứng bên đây nha, em à, đứng bên đây nha. Ok anh em. Dạ. anh à, mở cửa xem cái chiếc xe của anh nha à ok à. kiểu mình ngồi ở phía trước mình thấy cái cái phần mà tắp lô này là nó đập vô mắt mình đầu tiên đúng không anh Hà ha à. đúng rồi nói chung là mình rất ưng ý với dòng xe à, E 180 này dòng E là mình thấy ờ, phải nó rất ưng ý bởi vì nó uh, xe nó dài sang trọng ờ, ngồi không gian nó rộng rãi thành như cái thực ra là bữa rồi là khi mà anh Hà chạy thử anh Hà mới quyết định đúng không đúng rồi mình chứ lúc đầu mình đâu không không nghĩ mình sẽ lấy dòng e mình chỉ yeah. Dạ. chỉ lấy dòng c thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ quyết định ờ, <laughs> e là mình hoàn toàn chính xác <laughs> chưa nhưng mà chưa bao giờ mà đi lấy xe mà mời hồi hộp như hôm nay hôm nay này. bởi vì là đợt trước mình lấy xe Mazda thì mình thấy bình thường yeah. Dạ. à, ờ, bây giờ thì ờ, đây là một dòng xe sang và mình thấy À, cái cái cái giá trị tài sản nó lớn nó người bạn đồng hành như là cũng rất là hồi hộp <laughs> dạ. <laughs> thì ờ, anh Hà chọn cái chiếc xe ờ, E-Class này là coi như là là một cái mẫu xe mà bên em là dành cho doanh nhân luôn á đúng với cái công việc của ờ, anh Hà luôn ha và anh Hà đi một thời gian nữa nếu mà anh Hà vẫn yêu quý những cái mẫu xe Mercedes-Benz thì em nghĩ chắc chiếc xe hướng tới anh Hà sẽ chọn luôn cái chiếc xe S-Class <laughs> thay vì là trước đây là anh chọn nếu mà anh chọn C-Class thì anh sẽ lên là Y đúng không à. sao anh chọn S bây giờ là anh đã chọn Y rồi Y là phải lên S á là lên S-Class luôn <laughs> ừ, em <laughs> ừ. dạ nói chung là cũng ờ, mình phải nói là chắc là mình với Duy tính là có duyên bởi vì cuối cùng cái là mình cũng cũng tìm hiểu xe nhưng cuối cùng là mình sẽ lại cùng anh em mình lại gặp nhau lại, lại về dạ. đây và phú hưng này gặp mà lấy xe của của bên bên <laughs> duy thật ra là anh hà ở ngoài quy nhơn các bạn rất ừ. là gần với lại à, ở đà nẵng ha ừ. nhưng mà anh hà quyết định chọn à, ủng hộ duy cũng như ừ. là chọn mercedes benz phú mỹ hưng ừ. một phần là mình à, do mình xem một số cái uh, youtube của của của, của duy hồi trước dạ. làm á thành dạ. ra mình có cái mình lấy cái số sau đó mình mới điện tìm hiểu chứ dạ. mình cũng không không biết duy <laughs> thực ra nếu mà anh hà gặp em chắc anh hà mới chọn chiếc em 180 này đúng chứ rồi. nếu mà anh hà gặp những bạn khác thì chắc chưa chắc anh hà đúng chọn rồi. ha đúng rồi đúng rồi dạ. <laughs> mình thực ra là đến bây giờ mình mới thấy là thực sự mình rất hài lòng khi mình chọn cái dòng à, dạ. lát này mình nói thực tế à, cái cần số bữa rồi anh Hà chạy thử rồi anh ừ. Hà sẽ nhớ cần số này ha đúng rồi chủ yếu là cần số thôi dạ. chủ yếu là cần số thôi là vô số là chạy được rồi đó. Ừ. đó còn những cái tính năng còn lại thì nó tự động rồi rất là dễ ha ừ. ừ. chẳng hạn anh Hà đạp thắng anh Hà gạt xuống D là chạy tới đó gạt mạnh lên là lùi còn khi mà đậu xe vào anh Hà bấm B là parking là bấm vào đấy bấm à, dừng dạ ừ. vậy thôi dạ, đó là một okay. số đơn giản thôi còn hệ thống đèn hệ thống gạt nước mưa nó cũng sẽ tự động tự động hết. hết auto hết dạ hả? auto hết luôn ừ. đi ban đêm ban ngày thì tự động nó đèn nó tắt mở coi như gạt mưa cũng vậy có mưa thì nó sẽ gạt không mưa thì thôi ừ. đó. còn cái khu vực này anh Hà chỉnh ờ, máy lạnh nè đó nhiệt độ máy lạnh hai bên khác nhau luôn ừ. ha bên anh Hà anh Hà chỉnh bên em em chỉnh ừ. hai vùng độc lập hả? hai vùng độc lập ừ. à khu vực này còn cái khu vực này để anh Hà sử dụng cho tiện uh, à, Navi là cái bản đồ nè ừ. radio nè uh, hệ thống nghe nhạc giải trí nè ừ. Dạ, điện thoại nè cài đặt nè đó, chẳng hạn anh Hà muốn cài đặt cái gì thì anh Hà sẽ bấm vào đây ừ. à, thì ngoài ra khi mà anh Hà đang lái xe anh Hà có thể là sử dụng ở trên này nguyên cái cụm này ừ. nguyên cái cụm này để điều khiển cái màn hình này ừ. à, anh Hà này à, à. À đây là volume phải không tặng to dạ, nhỏ cho volume. âm lượng đúng không dạ đây là còn nếu mà anh hà muốn tắt volume anh hà bấm vô bấm là tắt luôn à, ờ, ấn tiếp cái này là mở đúng không dạ đây là bản đồ bản đồ kích đuôi đây cái đó thì khi mà anh kết nối cái điện thoại à, vô, cái điện thoại nó mới có mà dạ anh chọn Navi nó sẽ ừ. link với Google đồng hồ đẹp này à, à đây là một cái à, chi tiết mà để anh Hà quyết định chọn cái chiếc xe này nè các bạn đây là cái đồng hồ ha ừ. À, nói chung là cái cái dòng à, xe mệt mình thấy là đôi khi những cái thiết kế nó rất là đơn giản nhưng mà tinh tế Với yeah. Dạ. những cái đây mình thấy nó, nó, nó, nó tinh tế này nó đơn giản lắm nhưng mà nhìn nó có sự liên kết rất là logic với nhau đúng rồi ừ, nó, nó nó thiết kế không có thừa cũng không ừ, thiếu đúng, đúng không anh Hà hồi xưa đây là chỉnh toàn bộ đây cũng chỉnh được hết này đúng không dạ toàn anh Hà đang lái xe thì anh Hà có ừ. thể sử dụng trên này ừ. còn dụ em ngồi bên đây em có thể sử dụng chỗ này ừ. ha. ok chỗ này thì anh Hà có thể là sạc điện thoại di động cũng như là kết nối cái điện thoại iPhone của anh Hà vào ừ. bên trong cái hộp này ha cái khu vực này thì để anh coi như là điều khiển nè ừ. chẳng hạn như là dynamic là chế độ lái của xe thì xe anh Hà có tổng cộng là 5 chế độ lái ha ừ. Eco, Comfort, Boss, Boss cộng và chế độ lái theo sở thích cá nhân ừ. Nè, chuyển ha anh Hà có hai cái chìa khóa thì hai cái chìa khóa này nó hoàn toàn giống nhau hết anh Hà ừ. ha không có cái chìa khóa nào phụ không có chìa khóa nào chính hết ừ. hai cái là giống nhau là một thôi đó thì cái bên trên cái chìa khóa này nó sẽ có nút là lock nè nút mở khóa cửa nè nút mở nè ừ. và nút này là nút ờ, mở cốp mở cớp thì anh Hà bấm giữ nha đóng bấm, dạ, bấm giữ đó, bấm giữ nó sẽ đóng cớp ừ. à nè đó thì à, với cái tính năng mà đóng cớp này mở cớp này thì anh Hà chỉ thực hiện ở phạm vi khoảng tầm 3 mét hơn đổ lại ừ. thôi ừ. còn nếu mà anh Hà đứng xa hơn nữa thì anh Hà không có mở cớp được ừ. bởi vì nó sẽ chống cái trường hợp mà anh Hà bỏ trong túi quần mà bị cứng á, nó bật cái cớp lên á à. thì nó sẽ cũng bị mất độ hay gì đó ha nguy hiểm ha ừ đó thì ngoài ra thì khi mà anh Hà đậu xe ở ngoài trời nóng ở bên trong thì à, có thể là bấm hạ kính xuống để cho cái hơi nóng nó thoát bớt ra ngoài thì bằng cách anh Hà đứng cũng gần xe thôi với à. cái với với cái tính năng này anh Hà cũng đứng gần xe thôi anh Hà ừ. bấm giữ luôn nè anh Hà thử nha à. đây phải không dạ giữ luôn đó giữ giữ luôn giữ luôn à, giữ giữ à, luôn giữ anh luôn. giữ lên tới đâu thì nó sẽ xuống à. tới đó à. hiểu hiểu hiểu giữ luôn à. ok không ừ. đó còn nếu mà khi mà anh Hà đi ra khỏi xe đi ừ. thay vì là anh Hà quên bấm kiến lên á ừ. thay vì anh Hà phải vô trong anh Hà bấm công tắc máy anh Hà bấm kính lên đúng không ừ. thì nó rất là mất công ừ. thì anh Hà có thể đứng ở bên ngoài anh ừ. Hà bấm nút này đây, đây khóa trên. cửa giữ luôn thì những cái kính nào mà nó chưa đóng nó sẽ tự động đi lên nó đóng lại vậy thôi à. cốt ở đây cốt thì dừng dạ, dưới đây thì mình sẽ mở này, bấm cái nữa là tự đóng xuống phải không dạ bấm nữa tự đóng xuống hoặc là anh à có thể bấm bằng cái nút à, ở trên đó trên cái cốp ừ. nó bấm cũng có đúng không dạ bấm đây nó bấm đây cũng có đây nó bấm hả à, nút bấm cái này đây không dạ okay. <laughs> <laughs> ok thì à, bên trong này thì em sẽ có những cái quà tặng theo xe cho anh Hà ha ở đây có hai sợi dây sạc điện thoại cho anh Hà nè okay. Ừ. cho Samsung và cả iPhone ha ừ. những cái à, sách hướng dẫn sử dụng nó sẽ nằm ở này ừ. chỗ này ha cũng như ừ. ở đây à, túi y tế của xe cũng như ừ. là cái để à, giữ à, hành lý ha ừ. tấm giữ hành lý nè anh Hà sẽ thấy ở dưới đây nó sẽ không có lớp xe dự phòng nó chỉ có mỗi cái móc kéo xe cho anh Hà với lại một cái giỏ để đi siêu thị thôi ừ. bởi vì là cái xe của anh Hà nó sử dụng lớp run last ừ. run last là khi mà à, xe bị lủng bánh anh Hà có thể chạy được thêm 80 km dạ, tối đa là 80 km tùy ừ. theo cái à, tải trọng cũng như là tùy theo cái đoạn đường đó là xấu hay là đẹp nữa ừ. đó thì có nghĩa là cái lớp xe này là nó sẽ an toàn hơn cho anh Hà rất là nhiều khi mà anh Hà đi ở tốc độ cao khoảng tầm 100 hơn là 120 cây số trên giờ trên đường cao tốc đó nếu mà trong trường hợp bị bị có thể là bị nổ lốp ừ. thì cái chiếc xe của mình nó cũng không có bị mất áp suất đột ngột ừ. à, bởi vì là cái thành lớp của cái bánh xe nó rất là dày đó, anh Hà chạy thoải mái luôn anh Hà ừ. không có sợ ừ. thì cái nắp xăng này chỉ việc mình ấn vào đây thì nó sẽ mở ấn vào sẽ đóng lại yeah. Dạ. thì nó sẽ khóa cùng với là cái cửa xe khi mà cái cửa xe mình khóa thì cái nắp xăng cũng khóa luôn à. khi mà cái cửa xe mình mở thì phản quạt đây nó sầm ạ, ok chiếc xe của anh Hà ha, hoặc là tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz nói chung thì à, khi mà người ngồi bên trong lúc nào cũng có thể mở cửa được đó thì à, khi mà anh Hà chở những cái đứa bé nhỏ anh Hà sợ nó mở cửa ha thì có thể là sử dụng khóa trẻ em ở hai cái cửa sau ừ. khóa trẻ em này thì à, khi mình gạt lên là khóa anh ha ừ. thì mình phải bước ra mình mở cửa cho mấy đứa bé đúng rồi tức là bờ lúc cái xe ở bên ngoài mở bên trong sẽ không mở được nữa không mở được nữa còn Chắc. Dạ. nếu mà anh Hà không có sử dụng tính năng khóa cho em này á, thì lúc nào cũng có thể mở cửa được bên trong hết. Ừ. Khi mình chạy thì nó lóc cửa đồng nghĩa việc lóc cửa nhưng mà bên ngoài không mở được thôi, bên ừ. trong lúc nào cũng mở được. Tại vì Mercedes-Benz họ sẽ tính toán là trong những trường hợp khẩn cấp thì những cái người ngồi bên trong xe lúc nào cũng có thể tự thoát ra bên ngoài nhanh ừ. chóng ha an toàn hơn an toàn hơn còn với những cái chiếc xe khác á, khi mà anh Hà bấm khóa cửa là coi như là khóa hết luôn đúng không anh mình phải bấm cái nút mở khóa thì mọi người mới mở cửa được thì đó là sự khác biệt giữa chiếc xe Mercedes-Benz với là những cái chiếc xe khác đó có thể là cái này nó hơi mất công một chút xíu đó khi mà anh chở mấy đứa nhỏ đó nhưng nó sẽ là an toàn hơn ừ. trong những trường hợp khác ha đôi khi an toàn là Mercedes-Benz đưa lên trên hàng đầu dạ hàm ở đây nè anh ha hơi nó hơi lệch với ừ. bên đây ừ. xíu à đây là cái động cơ của cái xe thì à, một cái lưu ý ha thì à, đây là cái chỗ mà để hút hút gió nè thì nó nằm ở trên cao nhất có thể rồi ừ. đó, đây là cái hút gió là cái boe á ừ. thì khi mà anh Hà đi những cái đoạn đường mà ngập nước hay gì đó thì anh Hà lưu ý dùm em ha tại vì nước của mình không phải là nó nằm mặt phẳng nữa mà là xe nó chạy thì nó còn tạt lên trên nữa ừ. cho nên là khi mà anh Hà cảm thấy là ở phía trước ngập hay gì đó thì anh Hà ừ, chú ý ha có thể đi đường khác hoặc là chờ ừ đó bởi vì là khi mà nước nó vào trong động cơ thì nó cực kỳ nguy hiểm luôn ừ. chỗ đó là cái chỗ mà để câu bình ác quy á mình có ừ. thể là câu bình cho các xe khác hoặc là mình có thể là sử dụng những chiếc xe khác để câu bình cho mình à. thì cái cọc màu đỏ là cái cọc mà dấu cộng ha ừ. dương còn cái cọc âm là cái cọc mà cọc ờ, này đó bằng đồng đó ừ. thấy không nó bắt vào taxi của xe ừ. vậy thôi chỗ này là khu vực mà chăm nước cửa kính đó hết nước cửa kính nó cũng sẽ báo cho anh luôn ừ. hoặc bất kỳ một cái lỗi nào của cái động cơ hoặc là một cái bóng đèn nào đó nó cũng bị đứt hay là nó bị không có hoạt động thì nó cũng sẽ báo lên cho anh Hà hết trên tắp lô đó ừ. xe cán đinh lũng bánh nó cũng sẽ báo cho anh Hà ừ. đến thời gian thay nhớt còn bao nhiêu ngày nữa hoặc là bao nhiêu cây số nữa thay nhớt nó cũng sẽ báo lên tắp lô cho anh Hà hết luôn ừ. tất cả mọi thứ đều báo lên cho anh Hà hết đó thì anh Hà có thể là biết anh Hà tự xử lý hoặc anh Hà có thể gọi cho em em sẽ hướng dẫn cho anh Hà cái đó ha đó còn lại là như vậy thôi 8.000 cây số anh Hà sẽ bảo dưỡng một lần 8.000 cây số hoặc là một năm nha 8.000 cây số hoặc một năm tùy theo cái điều kiện nào đến trước ừ. dạ xe anh Hà thì được bảo hành là 3 năm không giới hạn cây số cho nên là trong vòng 3 năm đó thì anh Hà đi có bất kỳ những cái cái vấn đề gì thì anh Hà cứ tụi em sẽ hỗ trợ anh Hà còn coi gì miễn phí hết từ lúc đúng không à, bữa trước là đến là là mình à, mình vào đây là mình xem là chủ yếu xem dòng C nhưng mà cái xe E180 đã ngay cửa kìa thấy đẹp quá <laughs> cái nó, nó, nói gì là phải xem xem lại cái dòng E cái là chốt luôn rồi thật ra là em đã chuẩn bị cái hợp đồng sẵn hết rồi đúng rồi chiếc xe C 200 à, Exclusive chuẩn bị hợp đồng là anh Hà chỉ việc vô là ừ. ký bữa đêm rước anh Hà ngoài sân bay vô ừ. vừa thả anh Hà xuống đây anh Hà bước vô thấy chiếc xe E180 đậu ngay đó cái anh Hà nói thôi sửa hợp đồng lại cho anh Hà luôn <laughs> ừ. bởi vì dòng à, dòng E thì chiều ngang và kích thước về chiều ngang và chiều dài nó dài hơn nó sẽ sang trọng hơn nó nó, nó thích hợp với một cái cái mẫu ờ, gọi là doanh nhân hơn so với là yeah. <laughs> Dạ. <laughs> mình thì thích dòng ờ, thấp này thật ra là khi mà anh Hà chiếc xe này nó phục vụ cho anh Hà cái công việc ngoài ra thì em nghĩ là về gia đình nó cũng rất tuyệt vời luôn ừ. bởi vì là cái chiếc xe này nó rất là rộng rãi cũng như là êm ái tại vì nó đầu tư theo cái cái cái hướng là dành cho doanh nhân cho nên nó sẽ thiết kế theo những cái khoản đó chứ nó không phải làm chiếc xe này quá là thể thao nữa ừ. yeah. Dạ. <laughs> thể thao nhưng mà cái nét của nó là cái nét thể thao trẻ trung thôi nhưng mà cái sự vận hành của nó vẫn là dành cho doanh nhân dạ bạn ăn ngược ra sao? dạ wow <laughs> coi như là hên đó nha vừa bật lên là cái là nó bung ra liền á <laughs> anh hà tới đâu cũng có anh em hết ha đúng rồi đúng rồi <laughs> rồi à, thế à, chúng mình em qua đứng ở dạ, đây đi à, đúng rồi nha rất uh, cảm ơn à, cảm ơn uh, tất cả các uh, bạn à, các chú các nha, nha. À, okay. rồi. dạ anh em mình cạn ly luôn ha cạn ly luôn nha cạn ly luôn nha ừ cái này không có cồn không sao đâu ừ. cảm ơn anh Hà nha rồi, ờ, cảm ơn. chúc anh Hà và gia đình nhiều sức khỏe nha rồi, cảm ơn Duy nha ý. rồi cảm ơn Duy ờ, một ngày nào đó coi như là anh em mình ờ, có duyên sẽ gặp lại một ngày sớm nhất nha ok rồi cảm ơn em nha dạ, dạ. dạ.